đấy thay đổi như thế rồi thì bây giờ thì công cũng phải có những cái tác động lại là công cũng phải chia sẻ phải ấn mặt tôi vào vào vào trang cá nhân của công như vậy các công toàn tính chuyện một mình như vậy tôi rất buồn trở thành một cộng đồng nghiện mình đông thế nhưng mà cảm thấy nó nặng lắm nhỉ <laughs> ba trăm nghìn người xem thấy bổ nghe đồn của nhân viên chị hằng là cứ đứa nào mà có livestream là được vẽ tăng lương luôn nhỉ tăng lương liên tục luôn Hai chia sẻ chưa? À, hôm nay hôm nay là mệt là, là, là cho nằm nay nhá, nhá. Hôm sau là vẫn tiếp tục đứng như, như vậy, không thể có cái chuyện mẹ ông cứ hưởng nương ông, ông, ông chả béo vậy chứ muốn cái việc ăn mới đứng rồi ông cũng còn đéo làm được thì tôi tôi đéo hiểu ông làm được cái gì đang bảo nhận lương 6 triệu rưỡi một tháng mà đứng mỗi được đứng đéo được đứng đây còn đi à, đây còn một đây à, lại lại còn kiến nghị với bên công công đoàn này là, là, là, là cái môi trường làm việc khá là vất vả khói thuốc nó độc hại thì à, thì thì thì, thì, thì bao nhiêu con người đây thì thì làm sao công nhận không tôi tuyển cái thằng này nó đéo nghiện đi mẹ ực ừ, thật cái gì nhỉ đâu nhỉ công nhận không tôi tuyển cái thằng này nó đéo nghiện địt cái mẹ ừ thật tôi một ăn tục nó phét tôi một địt mẹ nó bây nó phải là thành là là mày phải đưa tao lên táp thịnh hành luôn như còn một làm cái gì mười giờ ăn tối chưa Rồi ấy nhỉ? Ừ, khả năng mày nhiều việc quá tao tuyển thêm thằng nữa bên phụ trách mảng hậu cần cho tao nhưng giờ hỏi anh ăn tối chưa em còn đéo biết vậy nữa gì chết rồi sao nó lại không hiện bình luận ở đây nhỉ địt mẹo cái thằng facebook này nhiều lúc ừ. mày điện cho cái thằng thằng gì anh nghĩ sao về hứa hoài linh à ờ, ok ờ, đúng ra thì thì là các bạn sẽ chia sẻ lên tầm khoảng uh, là, là, là 500.000 người xem livestream trực tiếp ấy 500.000 người ấy, thì mình sẽ chia sẻ một chút bật mí một chút về cái việc của Hứa Hoài Linh. um, vì sao mà có cái tên là Hứa Hoài Linh thì uh, như quý vị các bạn đã biết thì là trong một cái buổi livestream của một cái nhân vật cũng khá là, là được gọi là, là, là gạo cội trong cái làng gọi ăn tục lớp phép tức là uh, Mr Tiến đấy nhá thì đã đặt tên cho cái biệt danh của anh Hoài Linh là Hứa Hoài Linh ngàn năm không gặp một bóng hình ai là hứa đấy thì uh, cái việc mà mà vì sao mà có cái tên là hứa hoài linh này thì nó cũng là một điều rất là dễ hiểu anh cứ yên tâm đi em hứa với anh là anh chỉ cần chuyển tiền cho em gái này em ủng hộ đồng bào nó nụt luôn này, chị cứ yên tâm đi hứa luôn nha uhm, chủ chủ linh chủ chị nói với các cháu thế này đây cái việc mà, mà, mà chủ mới nhận tin uh, từ cái uh, sau khi mà hụ nó không nổ đêm hôm thì chú cũng có lên kêu gọi cái việc là các cháu ủng hộ tiền để mà chú có thể là gửi cho đồng bào lũ lụt miền trung sau đó đến giờ phút này vì sao mà chú chưa gửi thì bởi vì nói thật với cháu là, là, là, là hụ nó chưa lổ, thì nó đợt vừa rồi hụ nó lên công bố công khai tài chính luôn nói chung là chỗ chú linh thì chú hứa nhiều quá chú chưa thất hứa nhưng chú hứa rất nhiều chú hứa là chú sẽ hứa làm việc đầy đủ chứ chứ không phải là chú không ờ, tức là, là là chỉ hứa thôi nhưng mà gặp chị hằng thì chị không cho hứa chị hằng chị tước quyền hứa luôn sau khi một quá trình mà đào sâu nghiên cứu và tìm hiểu về cái vị hôn thê đầu tiên của chị hằng tức là cái vị vị tỷ phú người tung của đấy cái vị mà, mà 18 triệu đô ấy 46 tỷ alo tổng thống ờ. à, nhắn tin đi đang ra sang gần đến nơi rồi mà nó đều chữ đâu mày cứ nhắn đi nhắn nhắn đi ở đâu ở đâu rồi đấy rồi rồi một phút có mặt một phút có mặt một phút có mặt ừ. đang đi đường ấy quay thử cho nghe này đang đi đường ấy mày bạn đang đi đường ấy ừ. đang ở đường này thần tượng của em à phân tích tiếp một chút nữa về hứa hoài linh thì thực ra là, là hứa hoài linh ấy, nó là một cái um, nghệ danh của anh hoài linh sau khi mà cái đồng bào lũ lụt uh, miền Trung uh, cái vụ, vụ việc một cái cái cái scandal nó là nó là đấy là một cái um, tai nạn nghề nghiệp chưa bao giờ và chưa khi nào anh Ninh cảm thấy nó sụp sụp ngã sụp đổ như lúc này khi mà đứng trước cái cái cái cái búa rìu dư luận thì chưa uh, tất nhiên là ở cái ủy ban giang hồ mõm thì đã không có cái suất cho anh Ninh nữa rồi cộng đồng người nghiện thì đã khai trừ anh Ninh ra khỏi cộng đồng người nghiện rồi thì uh, thật sự là bây giờ cái lời chỗ đứng cho anh Hứa Hoài Linh giờ chính thức là không còn. Uh, có thể nói rằng là cái việc mà mà chị uh, Phương Hằng chị đưa ra những cái quan điểm trái chiều, những ý kiến mang đậm cái mùi của tung của uh, bằng cái việc là uh, cái, uh, tôi làm mơ thấy đấy. đấy. Nếu như mà chúng ta có thể là những ai mà tham tham gia trong các cái chính trị về, về chính trường thế giới đấy thì cái việc mà ở cái kênh được gọi là cái kênh um, Trung Quốc không kiểm duyệt ví dụ đây tôi sẽ nói một cái ví dụ như này Trung Quốc không kiểm duyệt Trung Quốc phát động một cuộc chiến tuyên truyền lợi dụng xung đột giữa kể lại giấc mơ ờ, đây là một cái kênh mà mà mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dành hàng tỷ đô la mỗi năm. Dưới tôi là Whitechapel. Tôi có điều này phải thú nhận. Bất kể điều bạn nghe được là gì, thì, thì Trung Quốc không kiểm duyệt, trên thực tế không được tài trợ bởi CIA hay Pháp. Đấy. Tức là, là người ta sử dụng cái câu chuyện là người ta kể lại cái giấc mơ của mình để để tránh đi cái cái nguyên tắc cộng đồng của của của cái um, uh, nền tảng thì ba hàng mái cũng kể lại là cái câu chuyện giấc mơ nhưng bà này bà mơ hơn nhiều không biết là có đánh đề không mà phải nói là chị chị hằng chị mơ và nói là chuẩn mơ chuẩn đấy mơ báo mộng luôn đấy mơ kiểu mơ kiểu này là mơ này là mơ mơ ra tiền đấy không phải mơ vớ vẩn đâu mất tiền chứ phải ra tiền thì hiện nay là, là bên trợ lý của mình đây nó đang nó có cái việc trao đổi giữa bên uh, uh, đổi pet liên tục không nên được cái cộng đồng uh, thực ra là như này này vì sao mà mình đổi page liên tục vì sao mà mình lại lại lại lại lại, lại kênh của mình hai trăm nghìn sắp mà lại không được gọi là tích xanh à không được tích cũng như không có cái nút bạc bởi vì như này này cái đấy là một cái sự khổ tâm nó thật sự đấy là một sự khổ tâm bởi vì sao chăng nữa thì nó luôn sạch nong mà nhá giờ mình cái thò đến cái gì gái là các bạn ấy lại lại lại lại, lại mình đã là người hoạt động rồi nó đã người hoạt động vì vì cộng đồng người nghiện rồi tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm sao để mà trong năm nay năm sau và một vài năm nữa để đẩy mạnh cái cái cái cái cái cái cái, cái cái tầm nhìn để mà cho là ờ, người dân người ta nhận định lại về cái vấn đề là gì về người nghiện trong cộng đồng để người ta có cái sự gọi là gì thân thiết để giúp cộng đồng tái hòa nhập cộng đồng người nghiện người ta tái hòa nhập được với cộng đồng người không nghiện chưa? chứ còn bây giờ mà ừ, nói chung là đã hoạt động như thế rồi thì mình phải có những cái nó đổi mới rồi các ông nại tôi cái cái này là quang chấm vn này, này đây là cái fanpage chính thức nhá fanpage chính thức mà bây giờ ừ, ta chỉ nại fanpage này thôi nếu như fanpage này còn sống thì ta chỉ nại fanpage này đi bà nào nó phép tao không phải họ hứa nhá nhiều cái luồng luồng tin dư luận xấu ấy cái bọn mà nó nó nó nó nó nó nó um, chống phá lực lượng à nó cái cái cái bọn mà nó chuyên chống phá uh, gọi là là, là, là, là, là, là anh em người nghiện ấy, là nó cứ bảo mình đi bán một cái điều ấy là một cái điều nó sỉ nhục cái cái danh dự của những người nghiện chân chính như mình mình thì không mà mình bán chỉ nhượng quyền sử dụng thôi nó nét như vậy luôn làm sao mà bán được không hiểu không nhưng mà cái Van Vết này ấy, cái cái ngũ đông bang này nó là cái tâm huyết nó là cái gì nó là cái gan ruột nó là cái tấm lòng nó là cái cái cái sự tinh nó là sự kết tinh của những cái tinh hoa của những cái gì đấy nó là nói chung là là nó là sự cô động xúc tích gửi gắm cái tâm can của con người mình và cộng đồng những người nghiện và nếu như các bạn là những con người mà gì là không nghiện các bạn phải hãy uh, giang tay bằng cách chia sẻ chúng ừ, quý lại vẫn là chia sẻ nhá kéo ít nai tăng tí sắp cái là bố ừ, được giá cái là mất người không nhưng mà lần này lần này tao hứa tao không phải là hứa kiểu hứa hoài ninh bây giờ rồi tao cũng cho cả đi mẹ Jackie Chan cũng thành họ hứa luôn chứ Jackie Chan gắn là thật cái ấy, tâm can của con người mình Đấy. nhá địt phải ngâm xăng nó mới nở được rồi anh Khắc ơi, nếu có trong tay 14 tỷ, anh sẽ làm gì để hỗ trợ cộng đồng nghiện ạ? À? Tất nhiên là số nẻ thôi. Um, 14 tỷ nó rơi tầm khoảng 10 chữ số đúng không? 6 số cuối là của người nghiện. <laughs> Bố mày chỉ lấy gọi là ba số đầu thôi. À, 10 4 số đầu thôi. Tao phải dùng cái phần nào là phần lớn đấy. 10 số thì tao trao cho người nghiện 6 số ở cuối. Tao chỉ lấy 4 số. Được chưa? Còn thế nào nữa? À, để tao viết xem nào mười ba phẩy bảy bốn sáu bảy năm ba ba tao suốt nhớ đuôi số cuối là bảy ba ba địt cơ mà hôm nay mất cả cái quả cặp xin ba đây lại còn đâu địt cơ mẹ à, nó nhiều như thế dài phết đấy không ạ chấm này bảy ba ba này chấm này 11 số cả à. đây là 3 triệu này à không không không bảy trăm ba nghìn này bảy triệu này nó bé lắm được từ từ anh em cứ chờ tôi tí hứa hoài ninh mười ba chấm bảy năm bảy chấm bảy ba ba chấm không không không đây là 7 triệu này đúng không đến đây là 7 triệu này ờ, ờ. không không đâu không nó không hiển thị à ờ. đây à mẹ dài thế này mày đi mẹ cái đằng kia mày hỏi câu hỏi bố não thật mày hỏi câu hỏi đố nào 7 triệu này 57 triệu này 757 triệu này 3 tỷ 7 này 13 tỷ 7 Thế là nó là 11 số Tao lấy 5 số đầu à, Để cộng đồng gọi là 6, 6 số ít quá Ừ. à, để cho anh em người nghiện ờ, chín số cuối đi được chưa đấy làm sao mà tôi phải vướng cái gì mà, mà, mà, mà, mà, mà. chị hằng chị có cái cái tài sản triệu đô à, đâu phải tỷ đô nhỉ 230 tỷ đúng không một tỷ đô là 230 tỷ đúng không một, một triệu đô ta ta đốt một triệu đô rồi thì ta biết nó là 23 tỷ rồi thế 10 lần một triệu đô thì nó là gì nhưng mà 10 lần cơ mà Tức là 1 tỷ đô nó bằng bao nhiêu lần triệu đô? 1 tỷ đô bằng 100 lần. 1 tỷ đô bằng bao nhiêu lần 1 triệu đô hả? Ừ. 1.000 lần. 1 nghìn lần. Thì nó là 20 23 tỷ nhân với 1.000 lần nữa, 23 nghìn tỷ. Đấy. Chị có dám bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ gọi là 9 phần 10 à, 9 phần 11 không? Đúng nhỉ? rồi sao tao lại cái đéo gì mà sao lẫn đấy nhỉ có đúng không không ừ, đại khái là như thế đi đấy đâu thằng nào nó làm sao à bỏ gọi là 9 phần 10 à, 9 phần 11 không đâu thằng nào nó bỏ cái gì đi mẹ là nó hỏi à, hỏi, hỏi câu buôn áo thật đâu Tiger trên đằng một nghìn lần đúng không thế là tao nó đã, đã Facebook nó nó đã chặn cái cho tao rồi mà sao mày đưa mặt tao làm gì nhỉ ở à, đây thằng Tiger đó mày cái chuyện để mà ăn à, à thằng nghiện sao mày lại lại lại chữ n mày lại dịch dịch thành là chữ chữ, chữ lồng tiger nhá thôi tiger này nó nick ảo nếu biết của các bố mày ngồi lên nó địt mẹ cái thằng cu hiền này, nữa mày cuốn gọi à mà lách con bà cái thằng này chặn cái mẹ lại xóa à không làm phiền luôn cái loại này cút cút cút cút cút cút cút cút chim cút nhá lệch luôn không mất lời với thành phần rẻ rách đã rẻ rách thì còn nách cách đòi à, mình e thằng tiger đờ anh lại làm cô gì cho cộng đồng xôn xao đi <laughs> chưa những quả đoàn kết đấy thì anh cũng có dự tính rồi nhưng mà chưa làm được mình phải để cái vụ chị chị hằng này bờ bờ chị hằng chị phất cờ chị chị hằng chị chị nhường mic cho anh hiểu chưa lúc anh lên lên tiếng được chị hằng chị chị chỉ chỉ chỉ châm biếm chỉ gọi đả kích cái lực lượng gọi là uh, ca nghệ sĩ ở chi cục phía nam thôi không hiểu không còn chi cục phía bắc này phải để tôi ai sơn tùng này rồi là nhiều nhiều các bọn ca nghệ sĩ phía bắc này, này. sớm muộn đóng bế rồi cũng mình cũng phải đập lại nhỉ mày sẽ là đầu tiên mày nập tao một cái fanpage là là là là, là, là, là nêu cái số của tao đi nhá xong tao cũng thuê mẹ hacker ờ, thằng nào mà tìm được cái địa chỉ của cái fanpage này nhá hộp 10 <laughs> ra giá hộp 10 luôn <laughs> thì còn như thế cho nó chất nhá chị dùng một một tỷ nhá mình chơi hẳn hộp 10 không hiểu không du và thiên này ở ờ, đúng rồi đấy à, mày... sẽ đối, đối tượng đầu tiên sẽ được đưa lên là du và thiên này đấy rồi ờ, du và thiên này ờ, lê và phú này <laughs> à, lại khất việt nữa à, ờ, nhiều lắm nhiều lắm anh bế tùng sơn nên kéo tí phim anh à ui tùng sơn thì nó không có tiếng nói lắm bây giờ mình phải bế bọn nào mày cho mày ngu lắm như chị chị chị hằng ấy chị bế là toàn đối tượng nước ngoài thôi chứ, chứ ngu gì bế cái bọn nó đang ở trong nước đánh bỏ mẹ mà miền bắc này đéo có ca nghệ sĩ nào nó đi nước ngoài nhỉ toàn bọn đi ngoài ra nước thì nhiều ấy, mẹ toàn ông cứ em đang ở mỹ đây nhưng mà lại toàn mỹ đình đang ở đâu đấy bạn ơi này, mình đang ở bên Pháp, à, bên pháp vậy chứ địt mẹ ngay gần cầu rẽ đấy vậy thì thôi tôi chịu tỷ lệ sát thương bọn này bọn này nó cao lắm thuê sát thủ luôn đấy tỏi bế rồi anh nhỉ à <laughs> à đấy đang đi vẫn đang đi đường ấy à một phút đây đi cái mấy áo nó đường mưa này câu chuyện mày đi đi <laughs> Ừ. Bỏ cô chạy qua chỗ kia không? có gửi tiền ở kia không? Ừ, kịch bản đầu tiên đấy nhỉ là là là thuê thuê hacker hộp 10 đúng không tìm ra thằng đấy cho hộp 10 luôn đấy sau đó là là là là, là mình cũng cũng uh, hack nghe nhắn ừ. này nhỉ có thằng nào có thằng ca nghệ sĩ phía bắc nào thích gọi là nổi tiếng như hoài ninh không để tao bế lên phát này đi mẹ phía bắc này rất là cái cái quỹ ủng hộ ờ, đồng bào bão lụt thì mình cho là quỹ ủng hộ vì người nghiện đi nhỉ đấy 13 tỷ thì mình cho vào là, là, là, là túi ba đi <laughs> túi ba nói đùa thôi nhưng mà bây giờ thật sự với anh em là mình ờ, cũng cũng ờ, tạm không phải là tạm mà mình giã từ cái sự nghiệp gọi ăn tục à, sự nghiệp liên quan đến game bài cũng như là liên quan đến cái phạm pháp mình quay về làm uh, quay về vui vẻ với anh em lương thiện thì rất mong được cái sự ủng hộ của những người anh em thực ra thì cũng chả được gì và mất gì trong cái cuộc cuộc ờ, cuộc chơi ở cái không gian mạng này cả các ông hiểu không thế nên là, là, là, là mong rằng là anh em nếu như mà có uh, một chút tình cảm quý mến đối với những cái người uh, cuộc đời những cái mảnh đời nó kiểu giang giang dở dở như này nhá thì cái mẹ tôi cái mảnh đời của tôi nó nó kiểu như tranh vẽ dở thế nào ấy nó cứ đẹp được một lúc đẹp được một đoạn này chứ nó lại nó lại lại xấu đi một đoạn bạn một cái bản bản nhạc này nó cũng bi hùng thật thế nên là thôi tôi cũng bỏ gì lô đây bé đây nên là, là, là kính mong là anh em uh, quý mến tạo điều kiện giúp đỡ và mình cũng nói luôn là mình cũng cũng cũng, cũng có một cái uh, trang này là là cái trang để mà mình uh, xốp siếc kìa anh em vào phần đánh giá đấy nhá đi là đi không gì là đi ơ ừ, cứ nói chuyện làm gì nhỉ đánh giá đâu nhỉ đây đây đây các ông chờ chờ chờ chờ tôi tí phần đánh giá nằm đâu nhỉ sao phép mình lại chưa đánh giá à ừ. ông nào kích cho tôi cái phần cái đánh giá của cái fanpage này cái page thì mình không có được đánh giá này. Thế nó, nó cho mình vào cái loại này thì mà đéo cần về về về về về, về tính tiền à tự động năm sao auto năm sao luôn <laughs> rồi đi à, page auto năm sao luôn dạ ờ, đấy nói thật sự với anh em là cái tư tưởng của mình là như vậy và cũng nói luôn là những cái bạn đây là một cái livestream trước cộng đồng mình cũng nói nói luôn một cách nghiêm túc để nói rằng ấy, những cái bạn hoặc là những cái bên những cái, cái con game hoặc là các nhà phát hành game hoặc những nhà cái nếu đây Đấy, mình cũng nói luôn nhé để cho cộng đồng anh em ờ, hiểu luôn về cái con người mình luôn mình tính mình nó khẳng khái lắm các bạn hiểu không mình cũng thích những cái cái, cái kiểu gọi là, là, là vớ vẩn nói không mình nói nói luôn là nói không với các cái việc là quảng bá này nhá quảng cáo cờ bạc và các cái văn hóa phẩm đồ trị được chưa Uh, anh em chú ý cái câu, câu cuối nhá xin đừng đi lại tôi được chưa rõ quan điểm luôn là như thế nói không với việc quảng bá quảng cáo và cờ bạc và các văn hóa phẩm đồi trụy xin đừng đi lại với tôi làm gì cả bởi vì như thế là nó ảnh hưởng đến cái thanh danh cái uy tín của người ờ, à, cái chữ khi chưa được giá là kể đéo này đấy nhá nội dung là như vậy thôi tôi thì tôi cũng không không không không có cái gì gọi là là, là, là nó quá khó khăn cả các ông hiểu không mình quan điểm mình thì mình sống rất là hòa đồng thôi và tôn trọng cái cái cái cộng đồng nhá nên là mong các các bố đừng đừng đừng đừng, đừng bế con đi xa quá mình cũng gương mẫu luôn đấy nhỉ mình làm rồi được chưa <laughs> Kéo lại bán phết đi à cước địt mẹ à, lộ hết dân tướng sự việc nói đùa tao mà bán cái bán phết này nhá thì đi mấy à, chó nó không làm làm làm người được